Hi chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Việt Food TV Thì ngày hôm nay thì mình lại làm một món ăn mới Đó là từ gà, nguyên liệu từ gà Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm món uh, gà nướng riêng mẻ Ok, thì cuốn dây bạc nha Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nha Thì ở đây sẽ có nguyên liệu, Đây, mình đã chuẩn bị rồi Mình sẽ chuẩn bị một nửa phần gà Rồi là mẻ, mắm tôm, riềng Và ớt, bột Đó, và một cuốn dây bạc Bây giờ chúng ta bắt đầu để thằng Tùng nó làm nha thì bây giờ thì à, tùng nó đang à, chứa con gà để cho các nguyên liệu nó ngấm vào con miếng gà thì bây giờ đầu tiên thì nó sẽ cho giềng ok bây giờ đến mẻ nha rồi tiếp theo là mắm tôm wow đây là mắm tôm thơm quá mắm tôm thơm quá nhớ đến mắm tôm mình lại nhớ đến bún đậu mắm tôm một món ăn mà ai cũng yêu thích tiếp theo là ớt bột nha ok và một chút muối muối mình sẽ vẫn là dùng muối hạt to muối hột mình không thích dùng muối tinh là chúng ta trộn lên nha bây giờ thì tùng nó đang ờ, trộn các nguyên liệu với nhau làm chị sẽ bóp lại ok là các bạn làm món này thì các bạn có phải yên tay hoặc là cầm một chiếc bóng nhá để tránh cái mùi uh, mùi tôm nhưng mà khi ăn ăn ăn ăn món này vào ấy các bạn kiểu như là các bạn sẽ nghiện luôn đấy bây giờ thì sẽ cho cái uh, nguyên liệu à, gia vị kia vào trong bụng ướp tẩm ướp xong thì mình sẽ quần lá chuối và quần tế bạc ướp trong vòng 15 phút rồi chúng ta sẽ cho vào trực tiếp nướng luôn rồi ok để ra đây đúng Ok thì bây giờ nó sẽ bây giờ tùng nó sẽ gặp lại nốt gặp em các quấn mình nha sau đó cho lớp một, lớp giấy bạc bên ngoài cho lớp dây bạc đây, đây. mình quấn xong thì mình sẽ à, mang ra đốt củi còn chưa thì mình sẽ nướng nó lên chắc tầm khoảng 15 20 phút là sẽ chín rồi phút ok nha đây là cái sản phẩm của mình đã xong và bây giờ mình sẽ mang ra kia nướng ok bây giờ thì ờ, cái củi mình đã đun rồi ấy và mình cái than mình đã cảm hết ra rồi để không uh, không bị cháy nữa các bạn nhớ nhá đừng để than cháy nhá tại vì khi các bạn nướng ấy thì sẽ sẽ cái um, giấy bạc nó sẽ bị cháy theo và trong nó cháy vào tận trong luôn là ờ, gà chưa chín mà đấy bạn đã cháy mất rồi thì bây giờ tùng sẽ cho vào cái ờ, gà vào nướng đi đó đây là gà nướng thịt mẹ nha ờ, bây giờ chúng ta sẽ ủ đây bình thường ấy thì các con gà to thì rơi vào tầm hơn 30 phút nhưng mà mình từ mình có một nửa thôi á cho vào 15 hay 20 phút thôi hoặc là chỉ chấm là 30 phút đó. thì các bạn đang chỉnh làm sao cho gà nó chín cũng được nhá thì lúc sau thì mình sẽ lật lại nha ok thì mình sẽ để đây thì bây giờ thì cái gà ờ, cũng được khoảng tầm 15 phút rồi thì tầm lúc sau thì mình sẽ lật ra đó đây lửa rất là nóng than rất là nóng luôn nhỉ than rất là nóng đó. thì đã khám phá các bạn khám phá xem rằng là cái món gà nướng riềng mẻ này nó ngon như thế nào nó đặc sắc như nào nhé thì tin nữa các bạn sẽ được biết hương vị mắm tôm ngầm ngào ngạt mắm tôm mắm tôm gọi là ngào ngạt luôn ok sau ăn khoảng tầm 15 phút rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ lật lại nha đặt lại cho nó cái món gà nướng riêng mẻ này chín nha ok ok xong thời gian uh, chờ đợi 35 phút không 40 phút chứ thì bây giờ mình sẽ bỏ con gà ra bỏ cái nửa con gà ra cái món um, gà nướng riêng mẻ xem nó ngon không đây ui giờ tùng rồi đấy sâu em sâu mạnh nóng thơm quá có mùi mắm tôm mùi giềng mẻ nữa như kiểu giả cầy ấy tía hon ui ôi đây đây đây cắt đây cắt đây cắt đây nhìn này đây bây giờ nha tôi chắc chỉ cái đùi cả cái đùi thôi xem món này rồi nha kỳ vọng về cái món này Ui. Ui. sâu xuống đây cho các bạn cho, cho, các bác xem các bạn xem à. túng sự cho anh em đây quay quay ngang ra cho bạn uh. Đó nóng lắm Ui Đó, bây giờ thử nha Đậm đà quá Ngon quá Riêng, mẻ Mọi thứ là nó hòa quyện với nhau ừ. Mmm. sẽ rất là dai các bạn ạ tại vì đây mình mua gà gà đồi ấy à. À, nữa nha Ừ. Ừ, ok thì đây là món gà nướng diệt mẻ đó thì à, mong rằng cái chia sẻ của mình trong cái món này các bạn sẽ làm được trong các cuộc picnic hoặc là các cuộc đi chơi xa hoặc lên núi hoặc đi đâu đó các bạn có thể làm món này được rất là dễ rất là đơn giản nhưng mà ăn vào thì rất là ngon thực sự là khi con đây là cái thành phẩm mà khi mình đã làm xong đó nó khá là ngon và thích thú và cái, từ cái hương vị rất là lạ à, khi mình mở cái ờ, lá chuối rồi cái dây bạc ra ấy trong nó ủ rồi ấy, hương thơm bay ra nó hòa quyện tất cả mọi thứ nhau và đặc biệt là cái có ít chút ớt nữa đó chút ớt này rất là cay the the đầu lưỡi thì ăn vào rất là tuyệt vời và rất là thơm từ mùi mắm tôm đó thì um, mong rằng chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong các cuộc đi chơi xa hoặc cuộc picnic được không các bạn thì um, ủng hộ video của mình bằng cách subscribe kênh youtube like fanpage để cập nhật những video mới nhất xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau bye bye